Dạ kính thưa quốc dân, dạ kính thưa tất cả tôn giáo, dạ kính thưa quân đội, công an, pháp luật, dạ kính thưa tất cả giáo sư, trí thức, sinh viên, học sinh, công nhân và tất cả công đoàn và tất cả quốc dân, tất cả người trên thế giới, dạ kính thưa trân trọng, dạ kính thưa đây cái thông báo bản tuyên ngôn độc lập, thống nhất. Emperor, hoàng đế, hoàng thượng Lê Điền. Đây, cái bản. Tuyên ngôn độc lập. Kẻ bán tổ quốc phản quốc kẻ bán đất Việt Nam. Hạt ký giấy làm mất thước núi tắt sông chia của Đại Việt và kể ký giấy mất Hoàng Sa Trường Sa Biển Đông bãi từ 9 biển đảo và mất dốc bằng dốc tử hình tất cả gia tộc tru di và tịch thu tài sản trong Việt Nam, Mỹ, Liên Quốc, NATO, EU trong thế giới. Kẻ tham nhũng tử hình tất cả gia tộc nếu có con rể ly hôn vẫn tử hình trù di gia tộc và tịch thu tài sản trong Việt Nam, Mỹ, Liên Quốc, EU, NATO trong thế giới. Kẻ phản quốc và kẻ làm gián điệp cho kẻ thù Trung Quốc và nước ngoài tự hình tất cả gia tộc tru di và tịch thu tài sản trong Mỹ, Liên Quốc, EU, NATO, thế giới. Kẻ nào quan hệ hạt kinh doanh và làm ăn buôn bán giao lưu với Trung Quốc, sai ni tàu mang rợ tử hình tất cả gia tộc và tịch thu tài sản trong Việt Nam, Mỹ, Liên Quốc, EU, NATO, thế giới. Kế nào tuyên truyền và làm mọi hình thức hoặc mọi hành động phản quốc tư hình tất cả gia tộc tịch thu tài sản trong Việt Nam, Mỹ, tiêu quốc EU trên thế giới thông báo trong thế giới đốt tất cả sách báo và dân hóa của Trung Quốc tàu mang rỡ nếu ai tàn trữ và có bản hiệu kinh doanh cửa hiệu chữ viết Trung Quốc tàu mang rỡ sai đi chữ viết của Trung Quốc tử hình tất cả gia đình tru di tịch thu tài sản trong Việt Nam, Mỹ, Liên Quốc EU NATO thực hiện. Thông báo này nào bây giờ là người Trung Quốc Shiny tàu nguồn gốc tàu người tàu Shiny bước ra khỏi Việt Nam trục xuất tất cả người Trung Quốc ra khỏi Việt Nam và tịch thu tài sản để lại Việt Nam và nếu có gái Việt Nam giữ lại vì chúng mang đi làm nô lệ thông báo khoảng một tuần sai ni tất cả mồ mã có trong Việt Nam mồ mã Trung Quốc lấy lên hai cốt ra khỏi Việt Nam và Trung Quốc trong một tuần quá một tuần thì Việt Nam sang bằng trả lại đốt xác bãi biển tất cả hai cốt Trung Quốc bãi biển và Việt Nam sang bằng trả lại đất mặt bằng trả lại cho dân tộc Đại Việt và Việt Nam trả lại tất cả tài sản cộng sản Hàn Quốc sẽ được trả lại cho toàn dân, quốc dân. Tất cả tài sản, nhà cửa, ruộng đất, cộng sản Hàn Quốc những gì đều trả lại tất cả tài sản cho quốc dân, cho nhân dân, cho đồng bào. Thống nhất Giang Sơn tất cả, thước núi tất sông chia tất cả in lên in lên chia of đại việt biển đông của đại việt vĩ đại thế giới hòa bình San Francisco USA ngày 16 tháng 10 năm 2021. Cảm ơn trân trọng. Merci. Hoàng thượng ký. Em phờ, hoàng đế, hoàng thượng là đi. Thống nhất Giang Sơn xia tất cả. Thuốc núi tất sông. The land inland sea of Đại Việt. Vĩ đại trong thế giới trân trọng. The United States Series of Đại Việt Đây, cái bản tiếng ngôn độc lập. Và cái bản thứ hai Em Emperor Hoàng đế Quan thượng Lê Điên kính gửi lên Liên Quốc và tất cả vị vua trên thế giới. Em Phật nước Nhật Andrew Vito và tất cả vị tổng thống trên thế giới. Đây, cái thông báo và gửi đến cái đồng tiền của cộng sản với cộng nó làm pháp mất giá nó phá nát nền kinh tế của thế giới nên cộng sản số cộng sản hết cộng sản trên đổi cái tiền vì cộng sản nó một tờ một tờ bạc của nó mà một triệu một triệu đồng hình như lại là nó làm pháp mất giá người dân khổ thế giới khổ ảnh hưởng đến nền kinh tế của thế giới đúng luật pháp trên cái đồng tiền của em phở Hoàng đế Lê Điền. Một tờ 100 đồng là cao nhất. Giá trị. Cái đồng tiền của em phở Hoàng đế Lê Điền chỉ có 100 đồng là cao nhất. Nên cái giá trị đồng tiền nó được bảo đảm. Bảo đảm là 100% cái sự tồn tại, sự sung sướng, sự sống trong chính phủ của dân tộc Việt Nam đại biểu và xây dựng lại nền kinh tế trong thế giới cần có nền kinh tế mới văn minh trí công vô tư quật thay nhân an an cư lạc nghiệp danh dự và trung thành cái đồng tiền nó lương thiện thật tha thành thật trung thành con người được quyền sống quyền làm người và được bảo vệ nền kinh tế quốc dân Việt Nam Mỹ, Liên Quốc, EU, NATO, thế giới. Số cộng sản hết cộng sản chen ra cái bò, The United States of Đại Việt. Thế giới hòa bình. Trân trọng. Thanh Kiều. San Francisco. USA ngày 16 tháng 10 20 năm 2021 Hoàng thượng Ký, Emperor, Hoàng đế, Hoàng thượng Lê Điền. Thống nhất Giang Sơn Đại Việt Xia, tất cả tất núi tất sông. Rồi lên Inland Xia, of Đại Việt, vĩ đại trên thế giới, trân trọng. The United States, Xia of Đại Việt. Và đây, cái đồng tiền, 100 đồng của em hoàng đế lê điền là cao nhất nên luật pháp thế giới đồng ý thay đổi cái đồng tiền thay đổi so chế độ cộng sản thông báo ngày 19 tháng 9 năm 2019 năm 2019 đây cái đồng tiền đây yeah chị dạ kính thưa quốc dân và đồng bào đồng tiền 100 đồng em thờ quan đế lên đến cao nhất cái giá trị để cho cái sự sống sung sướng của dân tộc Việt Nam và nền kinh tế được sung sướng bảo đảm sự an lành hạnh phúc cho quốc dân và nền kinh tế trên thế giới được ổn định trân trọng trân trọng. Yeah. À, đúng luật pháp ở đây cái bắt bò trên cái bắt bò bắt ba này à, ha. bắt bò này của đại dương này Stacia em phở quảng đế là điều tất cả quốc dân đi ra nước ngoài được trên vách bò này là thay đổi vách bò xóa vách bò cộng sản vách bò này được quốc dân đi ra thế giới cái vách bò này trân trọng đảng tuyên ngôn độc lập thống nhất Giang Sơn Đại Việt thông báo Việt Nam Mỹ trên thế giới và đây cái thông báo thay đổi cái tiền của Việt Nam thay đổi bắt bò thay đổi cờ thay đổi chế độ so với cộng sản trong hoạt bệnh hạnh phúc trân trọng trân trọng trân trọng tất cả quốc dân được trở về dân tộc trong hòa bình hạnh phúc trân trọng